quay trở lại với uh, à, Vlog TV thì ngày hôm nay thì uh, ra lại những khám phá với một món ăn, món ăn mới món ăn này thì uh, chắc là, là mình uh, giới thiệu thì chắc là bạn nào cũng thích thôi và ai ăn cũng đã được ăn rồi hôm nay thì uh, mình đang ở chùa Láng phố chùa Láng hiện tại mình đang ở đối diện ngõ 185 phố chùa Láng thì ngày, ngày hôm nay bọn mình sẽ đi ăn một món là bún đậu mắm tôm và món bún đậu mắm tôm đó thì trong cái ngõ 185 rất nhiều quán để cái một quán mà nó ngon và nó chọn vị thì chung là có một quán mà mình cảm thấy là nó khá là ok và quán này nó khá là đông rất là đông ở trong này là cũng khá nhiều sinh viên nữa rất là đông và có khá nhiều bạn đến đây ăn và thưởng thức ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngõ một năm nhé và đi khám phá món đậu mắm tôm đó thì các bạn khi đi từ ngõ 185 vào thì các bạn sẽ đến số nhà 33 trên 185 ở bún đậu 33 trên 185 nhá và ok chúng ta sẽ vào thôi và ăn bún đậu xem rằng là nó ngon và nó đặc sắc và nó lạ miệng như nào đây là tôm nó được làm nóng mở hàng từ lúc 10 giờ còn đông lắm 12 giờ đông nghỉ rồi ai hôm nay ăn gì trời hôm nay nhỉ hai bún đậu đầy đủ ạ cho hai bún đậu đầy đủ ờ ừ, hai nắm tôm luôn chị nhé đây đây là cái bún đậu bằng tôm đây là cô của làm ra đây là cái sữa bún đậu chất này còn 25 nghìn đúng không 25 rau đấy các bạn ừ, rất là tươi nha chứ là đồ đây đồ ở đây mình đồ nào cũng tươi ạ món tôm mùi thơm á sợ rồi um, ờ. Ờ. Họ trước đi không không không không từ đấy từ đấy vào xong thì ở ngoài chiều ờ, từ đấy hay là đây trà đá hay nào ờ, trà đá đây uh, free

thì ăn bún đậu đây phải với anh này tôi lên để cái này là cho quất vào có nhiều nhiều quất à? có quả thôi thử nhá ừ thử đi khác của em của em chưa lên mới phải tính tơi với em cho đều lên em có năm cánh không? đưa sang nhà. đưa sang nhà. nhưng không đưa sang nhà. nó phải bông lên Thôi anh đọc Đang ở trên

nó ăn nó đã ăn những kiểu nhạt đi thưởng thức món ăn ăn giòn rẻ nữa

nôi kệ nó em này có cái chết cái mồ không có ốm không đấy là sao con mắm tôm hạt tiêu mũ con con gì đó nước trong kia hả? Nước ờ, cậu trời ạ. Này nó tăng lên nhá. Thì rơi nước ạ. Bên mày ờ, muốn bất tử không? lấy này đau không rồi lấy đau, không đau. Đấy, đúng. mình xét tỷ số ấy chào các bạn đây là thêm nhân vật mới tình cờ ở quán là ông anh mình biết quay lâu chưa biết quán này lâu chưa biết quán này á từ uh, lúc em về ở Sài Gòn về năm lâu rồi à. từ bắt đầu Sài Gòn về đó tình cờ anh em này thấy biết con này ăn ngon lại ra đây này ăn thì thằng ông anh đẹp trai thằng em ờ, xấu trai quá và đợi mình ăn xong và tí nữa mình sẽ có cái cảm nhận riêng về cái review đây cho các bạn xem nhá Đó. Đó. Ờ. tôm ngon cái món này ấy, chỉ có mắm tôm là cái quyết định được mắm tôm đây họ tự làm mà ờ, cái phổi nào kiểu có hôm kiểu đánh thì nó lên bò được không không ăn đánh lên bò rồi anh thấy nó lúc đánh lên bò lúc không em không ngon quá xin chào các bạn thì uh, mình đã hết cái món đậu ở đây rồi còn đây là của anh mình vừa đến kịp cờ anh em vào quán thôi ăn xong rồi thì uh, mình sẽ cho các bạn cái uh, review về cảm quan về cảm nhận của mình khi đi ăn bún đậu đây thì đầu tiên bún đậu đây thì nó rất là tối là nhìn rất là ngon và rất là sạch sẽ quán khá là sạch sẽ giờ là rất là quán rất là sạch sẽ hai đứa gọi đầy đủ à? đi ờ. Thì gọi đầy đủ nhỏ thôi, 25 được rồi thôi. Ăn hết. Ở rau đấy rất là tươi các bạn. Thì là rất là xanh, tươi rất là nhìn rất là ngon. Thì mọi thứ đây thì ờ, và đặc biệt cái phần quyết định nhất về món ăn này đó là bún đậu quên nhập xin lỗi sorry mọi người mắm tôm mắm tôm ở đây rất là ngon và nó là rất là sắc ăn và nó có vị riêng và nó rất là thơm thời điểm là khi mà bạn đánh tan lên đấy, rất là bông mà khi bạn chấm các uh, các thành ờ, phần như là bún này rồi là đậu đậu này rồi là thịt này và món tôm thì nó thực sự là hòa quyện với nhau ấy. Đó. thì uh, kết luận rằng là món bún đậu đây đặc sắc ngon và lạ mắm tôm ok và bây giờ thì mình sẽ kết lại video mình ở đây và tạm biệt các bạn và mong là các bạn sẽ subscribe youtube like kênh uh, fanpage để theo dõi nhiều video mới nhất và mình sẽ cho các bạn nhiều địa điểm ăn chơi là ngon bổ rẻ nha tạm biệt và hẹn gặp lại